Hello, chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo Hãy ấn like cũng như ấn đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh uh, Cao Tiến Soi Kèo Trước khi đến với video, những anh em nào đang có ý định uh, muốn tìm một nhóm cùng đồng hành và tham khảo qua mã kèo các trận đấu sắp tới hoặc là muốn tự chơi trên trang nhưng chưa tìm được một cái trang uy tín nào để đầu tư thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng Cao Tiến thì mình sẽ à, thêm tất cả anh em vào nhóm cùng đồng hành với mình và sẽ giới thiệu những cái trang uy tín nhất cũng như à, hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang và cách à, tự ra vào nhiều mã kèo mà anh em thích thì ok quay lại với video này mình sẽ nhận định soi kèo cho anh em trận đấu giữa Napoli và Cremonese thuộc khuôn khổ vòng đấu thứ 22 tại Serie A thì trận đấu này được diễn ra vào lúc 2 giờ 45 phiên nay cũng như rạng sáng ngày mai Hiện tại thì à, Napoli đang có phong độ à, thăng hoa cùng với lối đá tấn công à, rất, là đẹp mắt ở mùa giải năm nay và đoàn quân của huấn luyện viên Paletti đang hơn Inter Milan đến 13 điểm và đang đứng ở ngôi đầu bảng thì Napoli cũng đang có được 5 chiến thắng liên tiếp tại Serie A ghi được đến 14 bàn thắng trong đó có trận thắng đậm trước Juventus với tỷ số đến 5-1 trên sân nhà và gần nhất là trận thắng 3-0 trên sân khách trước Bezia à, không chỉ đạn phong độ cao Napoli còn đang có ờ, đầy đủ đội hình người duy nhất có chút vấn đề là Kim Min Ji trung vệ người Hàn Quốc sẽ bị treo giò trận tiếp theo nếu như mà nhận thêm một thẻ vàng nữa Đây, nhưng anh em ờ, cũng nên nhớ cách đây 3 tuần chính đối thủ trong trận đấu đêm nay là Cremonese đã loại Napoli tại giải đấu cúp quốc gia Ý à, ở vòng 16 đội thì đây cũng sẽ là điểm tựa cho đội khách khi bước vào trận đấu này và hiện tại thì Cremonese đang xếp ở cuối bảng xếp hạng Serie A với chỉ ờ, có 8 điểm mà thôi và đặc biệt là đội bóng này chưa có được chiến thắng nào tại giải vô địch quốc gia Ý 8 điểm mà Cremonese có được là 8 trận hòa cùng với 13 thất bại sau 21 vòng đấu tại giải đấu này và trận đấu ờ, gần nhất là cuộc đối đầu với ờ, Lecce ở trận đấu này Cremonese cũng đã phải nhận thêm một thất bại với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà và thành tích uh, tốt nhất mà Cremonese có được ở mùa giải này là lọt vào vòng bán kết giải đấu cúp Coppa Italia sau khi uh, lần lượt loại Napoli khỏi vòng 16 đội và gần nhất là trận ờ, đánh bại Roma với tỷ số 2-1 ở trận tứ kết ngay trên sân khách. Đấy và trước khi bước vào trận bán kết lượt đi đối đầu với Fiorentina trên sân nhà vào ngày 6 tháng 4 ở giải Coppa Italia thì Cremonese cần phải dành mọi sự tập trung tốt nhất cho Syria cũng như là tìm kiếm được một chiến thắng đầu tiên tại giải đấu này để cải thiện cái vị trí ờ, trên bảng xếp hạng hiện tại. Và Syria còn đến 17 vòng đấu nữa nên cơ hội vẫn còn nếu như mà Kemonese có thể làm nên bất ngờ trước các đội bóng cũng như ờ, những gì mà đội bóng này đã làm được ở giải đấu ờ, cấp Bay Italia và riêng ở cuộc đối đầu này Kemonese phải làm khách trước Napoli trên sân nhà một đội bóng đang có phong độ rất khủng tại Syria vì vậy à, rất khó để đội khách có thể kiếm ít nhất một điểm trước Napoli trong cuộc đối đầu này khi mà Napoli chỉ thua duy nhất trước Inter Milan với tỷ số 1-0 à, ở 21 vòng đấu vừa qua. Và trước khi đến với tỷ lệ kèo của trận đấu này, mình sẽ cho anh em xem sơ qua về đội hình ra sân dự kiến của hai đội. Napoli ra sân với sơ đồ quen thuộc 4-3-3 và đoàn quân của huấn luyện viên Paletti à, có đầy đủ đội hình ra sân mạnh nhất. Còn đội khách Ok Monese ra sân với sơ đồ 352 ở trận ờ, đấu này huấn luyện viên ờ, Palladini sẽ mắc đến 4 cầu thủ trong đội hình do chưa được ờ, bình phục chấn thương và nhà cái đang đánh giá rất cao với tỷ lệ chiến thắng dành cho Napoli khi mà đưa ra tỷ lệ kèo chấp lên đến hai hòa cả trận và 0.75 trong hiệp 1 còn về mã kèo bàn thắng tài xỉu là 3.25 cả trận cùng với 1.25 ở hiệp 1 với các cái mã kèo này anh em nên vào đội chủ nhà Napoli chấp 0.75 ờ, ở hiệp 1 và vào luôn cái mã kèo ờ, chấp hai hòa cả chặn đấy với việc ờ, đang có một cái đội hình đồng đều và chơi rất thân hoa tại Serie khi những vòng đấu gần đây Napoli đều thắng cách biệt từ hai bàn trở lên trước mọi đối thủ luôn thì ở cuộc đấu đầu này anh em nên đầu tư vào đội chủ nhà Napoli sẽ là lựa chọn an toàn nhất à, và những mã kèo mình chia sẻ cho anh em ở trận đấu này cũng chỉ là ý kiến riêng của mình thôi vì ờ, trận đấu hiện tại vẫn chưa có đội hình chính thức nên ờ, không có gì là chắc chắn cả nếu anh em thấy hợp trùng máu thì cứ vào nhưng ờ, trước giờ bóng lăn khi đã có đội hình chính thức nếu như có sự thay đổi bất ngờ nào đó thì mình sẽ tham khảo lại và gửi lên trên nhóm cho anh em những cái mã kèo chuẩn nhất để mà anh em đầu tư vào còn về nhiều mã kèo khác thì chắc chắn những ai đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò sẽ không bao giờ chơi được rồi điển hình như là các mã kèo thẻ này kèo gốc rồi mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn và còn nhiều mã kèo khác nữa ngược lại anh em còn bị uh, mắc lai rồi mắc cỏ khi mà anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cõi và mình khuyên thật lòng anh em nên tự tìm một cái trang để tự chơi còn những anh em nào muốn tham gia vào nhóm ờ, kèo bóng cao tiếng hoặc chưa tìm được một trang chơi uy tín thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram ờ, kèo bóng cao tiếng. À, và mình cũng ờ, sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một like một ờ, lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có những video mới nhất từ kênh ờ, cao tiến số kèo